Hello, xin chào anh chị em. À, có lẽ chỉ còn một vài phút nữa là chúng ta đến cái bản tin uh, về thị trường sáng nay, tức là quan sát, uh, theo dõi về xu hướng nhận định cũng như là toàn bộ thị trường ở sáng nay. Hello, xin chào tất cả anh chị em và các bạn uh, có mặt trong cái buổi sáng nay. À, Dũng tiếp tục quay trở lại thị trường để giúp chúng ta có một góc nhìn tổng quan về thị trường cũng như là nhìn nhận xem là sáng nay chúng ta có điều gì chúng ta cần lưu ý gì trong việc mà chúng ta đầu tư chứng khoán xin chào bạn Nguyễn Tuấn xin chào ờ, bạn ờ, Ngô Văn Dũng bạn Trần Việt bạn Nguyễn Huy bạn Hoàng Diệu Nguyễn Ngọc Hòa bạn Tạ Kim Thái à, chị Hạnh xin chào chị Hạnh nhá xin chào bạn à, Mai Nguyễn anh chị em ờ, hãy comment vào phần ô chat để chúng ta có một vài phút nữa để chúng ta bắt đầu giao lưu ạ bạn Tuấn Dương ok Du Thiền Hạ Long tuyệt vời xin chào bạn Nguyễn Kiệt bạn Hoàng Anh và rất nhiều các bạn đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay Xin chào bạn Nguyễn Văn Thảo. Thế thì uh, chúng ta sẽ quay trở lại về cái ờ, quan sát về thị trường trong cái phim này để chúng ta có góc nhìn tổng quan về thị trường. Đầu tiên chúng ta sẽ lưu, lưu ý ở, ờ, ở thị trường chúng ta sau những quá trình hồi phục như này, chúng ta biết rằng là trong khoảng thời gian ngắn vừa vừa qua thì thị trường chúng ta gần như là sideways, chúng ta gọi là đi ngang, biến động trong một cái, cái biến động rất là hẹp nếu chúng ta gọi là trong thời gian 1-2 tuần vừa qua vậy thị trường có thể tiếp tục đi lên hay là nó sẽ biến động nào trong thời gian tới thì trong hôm nay chúng ta sẽ phân tích chi tiết à, về cái thị trường để anh chị em có một cái góc nhìn khách quan hơn à, bây giờ trước khi mà chúng ta vào cái thị trường thì các bạn có thể quay trở lại chúng ta sẽ nhìn về phái sinh vậy anh chị em nhìn thấy phái sinh ở đây thì anh chị em thấy điều gì ạ anh chị em nhìn thấy quan sát về phái sinh anh chị em thấy điều gì đang diễn ra rõ ràng là chúng ta nhìn thấy phái sinh khi mà bắt đầu quay này kéo lên rất là mạnh ở trong cái vùng kháng cự đây chúng ta gọi kháng cự trong phái sinh thì phái sinh đợt đầu tiên chúng ta thấy là có một cái là rũ rất mạnh rũ rất mạnh ở đây vậy trong quá trình rũ mạnh ở đây thì thường sẽ có một vài các kịch bản để các bạn có thể lưu ý nhá thế thì kịch bản đầu tiên mà chúng ta gọi là kịch bản tích cực ạ thì phái sinh có thể có hồi ví dụ nó gọi là hồi nếu cái quá trình hồi này này thường theo cái quan điểm mà theo cái góc nhìn ở đây thì khả năng là hồi nhưng thường nếu trong cái hồi khối lượng thấp và nếu hồi khối lượng thấp thì chúng ta gọi là mô hình hai đỉnh đỉnh thứ nhất ở đây và đỉnh thứ hai là cái hồi nhịp hồi này thì anh chị em lưu ý là nếu hồi khối lượng thấp thì chúng ta thấy là cái khối lượng thấp và cái sức kéo nó yếu thì anh chị em nào có mặt ở đây anh chị em có thể sót nha anh chị em có thể sót ở phía trên này đấy chúng ta đây là trên cái biểu đồ tuần là biểu đồ ngày anh chị em thấy là rõ ràng thế thì bây giờ chúng ta nhìn quan sát ở đây thì cái khả năng hồi có thể xảy ra hay không thì đây là vùng hỗ trợ khá là mạnh nếu cho gọi là ngắn hạn thế thì cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta biết là hôm trước một cái biên độ rất là lớn ở đây và sau đó thì chúng ta thấy là hôm tiếp theo chúng ta thấy là bắt đầu thị trường bắt đầu có những cái đợt gì ạ à, giảm nhưng khối lượng bắt đầu có sự gia tăng như biên độ ở đây là nó ít hơn nên chính vì vậy thì cái khả năng có khả năng hồi nhưng cái này là có khả năng thôi nhưng thực tế vùng này vẫn đang rất là yếu trên cái biểu đồ gọi là một ngày trên cái biểu đồ theo giờ thì chúng ta rất là những biến động chúng ta gọi những biến động mạnh ở trên cái vùng hỗ trợ này đây là một cái vùng hỗ trợ nhưng đang biến động tạo ra biến động mạnh thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy ở trên cái biểu đồ này trong ngắn hạn thì nó hình thành một cái mô hình đó là mô hình vai đầu vai có thể nó sẽ biến động mạnh ở trên cái vùng này chúng ta gọi là trong biến đây chúng ta gọi là biến động mạnh trên cái vùng vai đầu vai bên này và sau đó chúng ta tùy thuộc vào cái vai này nó có trụ được hay không thường thì khi nó hình thành cái vai bên này thì khả năng nó sẽ tiếp tục gãy tiếp là khá cao nên các bạn lưu ý nhé đây là nếu bạn nào đầu tư phái sinh thì các bạn biết rằng là đây là một cái vùng mà chúng ta gọi là sau khi nó kéo lên và bắt đầu nó rơi xuống ở một cái mức độ là rất là mạnh trong thời gian ngắn vừa qua thì thường trong giai đoạn tới chúng ta gọi là thường trong giai đoạn tới thì nó có thể gì ạ à? một kịch bản tốt là nó kéo lên nhưng kéo lên này các bạn lưu ý là thường khối lượng bao giờ nó cũng rất là thấp ở đây kéo lên thường khối lượng thấp ở đây đấy là cái kịch bản của chúng ta gọi là rất là tích cực à, kịch bản thứ hai các bạn lưu ý ở đây kịch bản thứ hai là nó có thể dao động ở trên cái vùng này ở trên cái vùng này chúng ta gọi là vùng vai bên phải bên trái thì nó sẽ tạo ra một cái vùng vai bên phải ở đây có thể nhá một số cái đợt nó yếu thì nó sẽ không hình thành cái vai này một số yếu nó không hình thành vai này nên khả năng sau khi nó có thể biến động quanh mạnh đây thì có thể nhé có thể nó sẽ bị tiếp tục giảm sâu nữa nên cái việc mà chúng ta mua bán trong cái vùng này theo cả nhà nếu bây giờ chúng ta mua bán trong vùng này mua cổ phiếu rồi nếu bây giờ chúng ta gọi là mua bán thậm chí là mua phái sinh trong vùng này thì thực sự là chúng ta không có phương hướng chưa có xu hướng ở đoạn này dù là xu hướng trong cái đoạn này nó đang gì ạ trong thời gian giờ là đang xuống giảm cơ bản là đang xuống giảm các bạn nhé nhìn chúng ta đang thấy xu hướng giảm vậy xu hướng giảm như này thì chúng ta cũng cần phải gì ạ theo dõi thêm bởi vì nó có cần cần giao động trên cái vùng hỗ trợ này không nếu tiếp tục giao động trên vùng hỗ trợ này thì có thể là biên độ nếu biên độ tắt tắt dần thế nào gọi là biên độ tắt dần trong cái việc cái vùng hỗ trợ này này chúng ta ở vùng này chúng ta nhìn nó không rõ lắm thì các bạn hiểu đơn giản là nếu cái biên độ thấp dần giả sử nó biên độ nó lên này như này gọi là biên độ thấp dần đấy thì trong trường hợp những cái biên độ này nó kéo lên yếu dần và khối lượng lớn ở ra kéo lên yếu dần khối lượng lớn ra thì những cái đợt kéo giảm sâu là sẽ xảy ra thì các bạn lưu ý ở cái phần bên này cái bên bên phải này nếu nó hình thành biên độ thấp dần như thế này thì khả năng nó sẽ giảm sâu giảm mạnh là có thể diễn ra nên các bạn thấy rằng là để xảy ra kịch bản này thì chúng ta cần theo dõi thêm thời gian đúng không ạ các bạn đồng ý không ạ nếu đồng ý con comment cho Dũng số 1 cái ạ tức là cái biên độ ở bên phải này, nó sẽ có một cái dao động tắt dần thì lúc này chúng ta mới đưa ra quyết định short hay long long thì Dũng thấy là cái kịch bản này long nó sẽ trong cái vùng này là không an toàn lý do để không an toàn mấy thứ nhất là chúng ta nhìn thấy ở đây là nếu trong trường nó hồi thì nó hồi cũng không phải là nó mang tính tích cực bởi vì thứ nhất là phía trên này khối lượng rất là lớn phía trên này đấy là cả khối lượng rất là lớn này nên nó có hồi nó cũng không mang tích cực đấy là chúng ta nhìn về cái góc độ về phái sinh nha anh chị em lưu ý như vậy và kịch bản này thì thực ra là các bạn cũng đã biết rằng là Dũng đã chia sẻ rồi chứ không phải là bây giờ chúng ta chia sẻ nữa thứ hai chúng ta nhìn với cái chỉ số của VN 30 VN 30 thì chúng ta thấy rằng là hôm trước anh chị em có nhớ rằng cái đợt này Dũng có chia sẻ là nếu một cái nền mà nó định ngắn như này mà nó lại có đợt giảm biến độ lớn này nó hồi mà không có cái lượng khối lượng cũng đủ thì cái việc nó giảm là đương nhiên xảy ra đương nhiên xảy ra được chưa xin cảm ơn bạn à, Phương và Phượng à, thì đương nhiên nó xảy xảy ra các bạn nhá nó hồi mà nó gì à, kéo lên đoạn này thì đương nhiên nó điều chỉnh giảm ra với cái điều chỉnh này nó điều chỉnh đi về đâu chúng ta chưa biết được trong một số trường hợp nó điều chỉnh về phía bên này nhưng quan trọng là gì ạ trong quá trình điều chỉnh nó về phía vùng này này thì cái dư địa của nó dư địa điều chỉnh nó vẫn còn dư địa điều chỉnh nó vẫn còn thế nên chúng ta đặt ra câu hỏi là nếu trường hợp thứ nhất là tích cực nó kéo lên các bạn nhá trường hợp tích cực nó kéo lên thì nó tích cực cho chúng ta hay không về cơ bản thường là không bởi vì chúng ta biết rằng là một cái biến động lớn này kéo lên này sau đó lại giảm điểm và nó kéo lên lại tiếp tục kéo lên thì chúng ta gọi là gì ạ tức là nó nó vừa nó đang biến động lớn rất mạnh này đây sau đó lại kéo lên và khối lượng ở đây nó không có sau đó kéo lên nó lại dao động lớn và nó giảm điểm thì các bạn hiểu đơn giản này nếu bạn nào mà học của DVD rồi anh chị em biết rằng là nếu kéo lên nó biến động lớn này xong là kéo lên nó giảm điểm thì chúng ta gọi đây là dao động lớn các bạn nhớ nhỉ một cổ phiếu hoặc là thị trường ở giao động lớn tức là nó kéo lên giảm điểm nó lại kéo lên ở những cái giao động lớn như này thì độ tin cậy nó rất là thấp độ tin cậy nó thấp vì độ tin cậy thấp nên chúng ta mua ở vùng này thì thứ nhất là chúng ta đầu tư để đạt được cái T4 T5 là chúng ta rất không có gì không an toàn tức là nếu để đạt được cái lợi nhuận trong T4 T5 là không an toàn đấy không an toàn của chúng ta không phải là tất cả cổ phiếu nhưng chúng ta về phần đông là sẽ không an toàn cái điều thứ hai nữa là gì ạ khi mà các bạn không an toàn rồi thì trường hợp mà thị trường tới đây nó điều chỉnh ví dụ giả sử nó điều chỉnh đến cái vùng dưới này đi khi nó điều chỉnh đến vùng dưới 1.200 này Dũng ví dụ đây nha còn hiện tại nó chưa có thì chúng ta cũng chưa rõ được nhưng chúng ta thấy là vậy nó điều chỉnh đến vùng 1.200 này thì theo anh chị em nó là tích cực hay là tiêu cực thì nó xảy ra hai trường hợp Dũng vẫn nhắc lại các bạn nó xảy ra hai trường hợp nếu nó giảm gãy cái vùng 1200 này mà khối lượng thấp khối lượng thấp này sau đó nó kéo lên luôn mà bạn nào học về VSA rồi thì các bạn biết rằng là đây là quá trình à, tạo đáy và khả năng đáy sẽ nằm ở đây nha thì chúng ta gọi là pin nếu bị gãy cái vùng 1200 này và nó kết thúc đáy ở đây thì chúng ta gọi là pin và khi mà pin ở đây ra thì thực sự cơ hội chúng ta để nhìn nhận để mua cổ phiếu nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so việc chúng ta mua ở đây nhưng vì chúng ta mua ở đây rồi anh chị em mua ở đây rồi nên anh chị em sẽ có một số các gì ạ lo bị mất tiền mà nên gần như đến vùng này chúng ta sẽ không dám mua nữa nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta đợi chờ đợi chờ ở trong vùng này nó luôn luôn tạo ra chúng ta một cái diện tâm lý ổn định trước khi chúng ta tham gia đầu tư còn nếu chúng ta mua ở trong giai đoạn này rủi ro chúng ta rất là cao bởi vì cứ kéo lên lại giảm xuống kéo lên giảm xuống thì rủi ro là cao nên chúng ta được thì không biết là được có phải 5 đến 10 phần trăm nhưng chúng ta phá vỡ kỷ luật thì khi mà thị trường nó rơi xuống như này thì chúng ta sẽ rất ít người có thể dám đầu tư vào khi mà thị trường bị gãy kênh bởi quá trình gãy kênh như này thì phần lớn các công ty chứng khoán họ sẽ khuyến nghị chúng ta bán ra anh chị em không và tất cả thị trường bắt đầu nó bước vào một chu kỳ hoảng loạn mới nên đây là cách mà các bạn có thể hiểu đơn giản rằng là việc đầu tư chứng khoán nó không dành cho số đông số đông luôn luôn sai bởi vì số đông luôn luôn gì ạ đầu tư theo cảm tính số đông luôn đầu tư theo gì ạ cái chúng ta gọi là mách nước đầu tư theo một cách gì ạ không hiểu rõ được cái quy trình vận động của thị trường nên anh chị em lưu ý cho Dũng là nếu thị trường nó ở trong cái vùng không an toàn thì anh chị em nên lưu ý là mỗi một chu năm chúng ta chỉ có một hai chu kỳ ngắn thôi ạ nên đợt này là chu kỳ về dài hạn nó đang giảm điểm nên chúng ta không thể nào giống 20 21 được nên chúng ta hãy yeah, dạ, yên tâm là như vậy thế thì uh, chúng ta cũng quay trở lại cái chỉ số VN Index <coughs> thì chúng ta cũng thấy rằng là quá trình kéo lên đợt này nếu về xét về dòng tiền trong đoạn ngắn hạn này thì chúng ta thấy là có dòng tiền lớn vào nhưng xét về dòng tiền này dòng tiền tổng thể thì rõ ràng chúng ta chưa thấy thế thì nếu chúng ta để ý một chút để cho rõ ràng hơn trên một cái biểu đồ tuần chúng ta gọi là biểu đồ tuần thì việc mà cái, biểu đồ tuần này chúng ta cũng thấy là cái khả năng nó đang tích lũy ở trên cái biểu đồ tuần này vậy cái biểu đồ tuần này liệu cái khả năng giảm sâu được hay không thì theo quan điểm cá nhân của Dũng thì khả năng giảm sâu sẽ khó giảm trong đoạn này nếu dựa trên biểu đồ tuần nhé dựa trên biểu đồ tuần nên cái trường hợp mà nó diễn ra ping cái đợt hai này nó sẽ là một cái mẫu hình VSA loại khác Dũng đang dự đoán đó có thể nó sẽ tạo ra pin ở dưới này nhưng với trên cái biểu đồ tuần này khối lượng đây rất là lớn và nó đang ở trong cái độ nên cái khả năng cái trường hợp thứ hai là nó sẽ kéo đến khoảng 1200 này bạn nha nó kéo đến 1200 này khoảng khoảng đâu đấy ạ đây là 1200 trên cái biểu đồ của viên 30 ở viên index sau đó cái việc mà rút bỏ đến 1200 trên một cái vùng tích lũy rất là chắc chắn đây thì nhiều khả năng nó sẽ tạo đáy đâu đây đó nhiều khả năng nó sẽ tạo đáy ở trên cái vùng 1200 này và lúc này chúng ta sẽ xem là cái nhóm cổ phiếu nào đang được giữ cái nhóm cổ phiếu nào đang giữ đang khỏe hơn thị trường thì đây là cái cách mà chúng ta đang cần quan tâm trong thời gian này thế thì trên cái biểu đồ tuần chúng ta nhìn thấy bởi vì cái khối lượng này nó rất là lớn nên để tạo ra sự bán tháo ở đây tạo ra cái sự bán tháo ở đây nhé các bạn nhé để tạo ra sự bán tháo ở đây sẽ rất khó để xảy ra bởi vì nó đã có một lượng lớn cổ phiếu ở đây nên nếu trong trường hợp mà bán tháo thì việc mà bán tháo cái khả năng là sẽ không cao, không cao nhưng khả năng tạo ra cái hình mô hình vai đầu vai ở đây thì chúng ta thấy là khối lượng ở đây rất là lớn khối lượng này lớn thì nó chưa lên ngay được nếu khối lượng ở đây lớn thì để nó đi thẳng ngay ấy, nó rất khó đi ngay các bạn nhé đây là cái lưu ý các bạn lưu ý ấy. nếu khối lượng ở đây nó bắt đầu lớn thì khả năng vượt qua đỉnh này xác suất thành công rất thấp nếu các bạn hiểu rõ thì các bạn thấy là khả năng xác suất thành đỉnh càng thấp nên các bạn mua ở đây là nó rủi ro rất là cao <clears throat> trên cái biểu đồ này thì chúng ta lưu ý cho Dũng một số điều tại vì hôm nay chúng ta tổng thể thôi còn phân tích cổ phiếu thì chúng ta sẽ có bài hỏi đáp sau thì cổ thị trường nó có thể về cái vùng 1240 à, chẳng hạn này đây chúng ta của mình 240 sau đó tích lũy nhưng tích lũy ở đây chúng ta biết rằng là trên cái biểu đồ kéo lên này giảm xuống tích lũy toàn tích lũy ngang <coughs> nếu quá trình này nó cạn kiệt cạn kiệt nhá đây là cạn kiệt này kịch bản cạn kiệt các bạn lưu ý cho cho mình một cái kịch bản cạn kiệt năm 2017 đây chúng ta sẽ thấy là một kịch bản thị trường đây là vn index đúng không ạ Đấy chúng ta sẽ nhìn thấy ạ, anh em thấy không ạ? Nó phải tạo ra cái sự cạn kiệt như này. Nó tạo nền nhưng nó phải tạo ra sự cạn kiệt như này. Thì đây chính là cơ hội rất là mạnh cho chúng ta. Tức là cái phần này nó không thể khối lượng lớn được. Nó dù nó giảm cái nhá, giảm mạnh thì cái phần cạn kiệt này nó không thể lớn được nhà mình lưu ý nhá lưu ý cho Dũng lưu ý cho Dũng hay là cái quá trình giảm này anh chị em lưu ý để giảm này cái lần sau này nó cạn kiệt nó phải tạo ra cái sự cạn kiệt hoặc là nếu không cạn kiệt thì cái biên độ nó phải nhỏ tức là cái dao động giảm tức là khối lượng dù nó lớn thì cái dao động đấy phải nhỏ đấy biên độ lớn nhỉ, biên độ giảm rất là lớn nhưng thì đây có thể tạo ra đấy. thì cái câu chuyện ở đây chúng ta cũng đang đang hướng đến cái việc mà vùng này nó sẽ tạo ra cái sự cạn kiệt ở đây các bạn nhé nếu bạn hiểu điều này có thể comment số 2 đúng không ạ chúng ta hướng đến cái sự cạn kiệt ở trên cái vùng này nếu cái sự cạn kiệt trên cái vùng này tức nó test lại cái cái này test lại cái khối lượng lớn này này mà nó không bán ra thì đây chính là cơ hội cho chúng ta cho một cái sóng ngắn còn như thế nào thì chúng ta vẫn phải gì ạ phải đo lường thôi chứ không thể nào dự đoán được nên ở trong cái phương pháp này thì các bạn lưu ý cho Dũng này này nếu bây giờ các bạn có thể đầu tư vào rất nhiều cổ phiếu nhiều bạn có thể đầu hỏi là đầu tư cổ phiếu Techcombank được không hay là đầu tư cổ phiếu ACB nào đó thế thì chúng ta chỉ cần là nếu Techcombank ở vùng này thế thì nếu mà Techcombank ở vùng này thì chúng ta cũng không biết rằng là cái vùng vùng này sau khi lên lên đây nó có giữ được hay không chẳng hạn Techcombank có thể bị gãy hẳn xuống dưới này nhưng có thể nó gì ạ à? vì cái vùng kia nó hỗ trợ được nên Techcombank nó có thể test lại cái đỉnh này nó tách test lại tất cả cái đỉnh này và trước khi nó bước vào một chu kỳ tăng thế thì cái việc mà thị trường chung này cái vn index này là một cái phần đó là cái tổng thể chung cho cả thị trường nó tổng thể chung cho tất cả biến động thị trường và cái cổ phiếu Techcombank này nó chỉ là phản ánh một phần trong đó thôi ạ nó chỉ phản ánh một phần trong đó đấy ạ nên khi nó phản ánh một phần trong đó thì trong mỗi một cái phiên như này Dũng sẽ tật thời gian tới Dũng sẽ phân tích từng cái gì ạ mỗi một hôm có thể dành cho khoảng độ chúng ta khoảng 5 10 phút đấy ạ không nhiều phân tích về hàng ngày để anh chị em có thể học được cái cách mà anh chị em có thể tự phân tích thị trường bản thân chúng ta phải tự phân tích thị trường thì anh chị em có đồng ý rằng là trong mỗi chương trình này anh chị em cũng sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta tự phân tích được khi anh chị em tự phân tích được anh chị em sẽ tự ra được quyết định được nên ngoài kia có rất nhiều các thông tin khác nhau anh chị em sẽ không cần phải gì ạ không cần phải nghe bất cứ ai cả chúng ta tự phân tích được tự phân tích được đấy là một cái cấp độ rất là cao để giúp chúng ta nhìn được thị trường còn bây giờ nghe ngóng các chuyên gia có nói về thị trường bảo thị trường tốt cổ phiếu này tốt uh, năm nay là uh, dầu khí tốt hay tất cả mọi thứ tốt chẳng hạn như đầu năm chúng có nói là cổ phiếu dầu khí là cổ phiếu mà có xu hướng là tốt từ mấy đến cuối năm nhưng tuy nhiên sau quá trình phân tích và sau quá trình nhìn nhận trong mỗi giai đoạn thì rõ ràng là thị trường nó cổ phiếu dầu khí nó không tốt như kịch bản thì mình phải đưa ra quyết định ngay là, là chúng ta sẽ dừng cổ phiếu dầu dầu khí nhưng ở ngoài kia có thể ai đó nói là cổ phiếu dầu khí sẽ tốt và chúng ta mua cả từ đầu năm đến cuối năm dù là những cái gì diễn biến nó không đúng như ý muốn chúng ta chúng ta vẫn cứ mua và đó chính là nguyên nhân chúng ta bị thua thua lỗ đó là nguyên nhân chúng ta thất bại trong đầu tư nên ở đây trong quan trọng là chúng ta nhìn về tại vì trên thế giới thì các thông tin nó đưa ra rất là nhau các chính sách của các gì ạ chính sách của các ngân hàng nhà nước khác nhau nó cũng đưa ra rất nhiều các thông tin khác nhau nên chính vì vậy thì việc mà anh chị em hiểu rõ rằng là chúng ta nên nắm rõ từng giai đoạn thị trường chẳng hạn chúng ta nắm về thị trường bất động sản thì thường chúng ta phải biết trước thị trường bất động sản chẳng hạn như là nếu bây giờ anh chị em ở trong năm năm nay chúng ta không bán bán bất động sản thì sang năm gần như chúng ta không rất khó để bán chẳng hạn thế rất nhiều bất động sản chúng ta gọi là bất động sản mang tính chất là gọi là liên quan đến rồi là phân lô vấn đề đó, là chúng ta không không bán được lý do vì sao bởi vì thứ nhất chúng ta biết rằng là vừa rồi phân phân lô bán nền nó bị tác động rất lớn bởi vì cái giai đoạn đầu tiên là giá tiền rẻ thế nên người ta thấy là tiền rẻ rất là nhiều nên người ta bắt đầu đầu cơ người ta cho vay trái phiếu phát hành trái phiếu đầu cơ rất là nhiều về các phân lô bán nền và nó đẩy giá mặt bằng lên lên một giá mới nhưng dần dần sau một giai đoạn thì bắt đầu người ta gì ạ vay ngân hàng vay ngân hàng áp lực trả lãi ngân hàng rất lớn bắt đầu người ta bán ra thì nhà nhà bán ra và bán ra thì nó lại gì ạ giá nó giảm và cái việc nhà đầu cơ người ta sẽ đợi cái cái giá uh, bất động sản giảm nước để người ta mua nên việc mà nhu cầu thì thấp nguồn cung thì nhiều nhiều nên dẫn đến là, à, à, bất động sản nó sẽ bị ảnh hưởng hay là chúng ta chỉ quay trở lại được câu chuyện đó là bất động sản hiện tại là anh chị em cứ đi hỏi tất cả các ngân hàng xem là gần như là không cho vay gần như là phần lớn không cho vay nữa chỉ có một số ít ngân hàng cho vay thôi mà bất động sản nó tăng là tăng do ngân hàng do tiền rẻ chứ không phải tăng do cái nguồn cung của dân nó do tăng do quy luật cung cầu nên chúng ta cứ nghe kinh tế vĩ mô nghe Ờ, giá bất động sản sẽ tăng mãi mãi giống như là ai đó cứ nói với chúng ta thì đấy là cái về bài học của chúng ta cần phải hiểu rõ chúng ta qua xe quan sát lại Trung Quốc trong quan sát lại Nhật quan sát lại Hàn Quốc cách đây rất nhiều nhiều năm thì nó cũng giống như Việt Nam chúng ta tức là ở giai đoạn đầu nó tạo ra bong bóng về bất động sản tạo ra bong bóng về chứng khoán tạo ra nhiều bong bóng khác mà chúng ta không hiểu rõ về bong bóng nó như nào thì đấy là nguyên nhân dẫn đến chúng ta đầu tư sẽ mất tiền à, hôm nay thì Dũng quay trở lại thị trường cũng để một thời thứ nhất là cũng để thông báo với anh chị em rằng là trong thời gian vừa rồi thì cái họng của Dũng nó không được tốt lắm thế thì uh, bây giờ Dũng lại tiếp tục Dũng nghỉ một thời gian thì bây giờ tiếp tục để quay lại thị trường thì anh chị em ủng hộ kênh của Dũng thì nhớ là đăng ký kênh ở phần bên dưới để bắt đầu Dũng quay trở lại thị trường Dũng phát những bản tin ngắn tuy rằng là không thể quá dài nhưng tuy nhiên thì những bản tin nó sẽ có những nội dung mang tính chất rằng là sâu hơn để giúp chúng ta hiểu rõ về thị trường thì kênh của Dũng là mang tính chất là thực chiến các bạn nhớ là thực chiến thực chiến là gì giúp chúng ta nhìn nhận thị trường ở góc độ là chúng ta có thể trải nghiệm thị trường tại vì chúng ta bảo là đầu tư 3 đến 5 năm thì không biết bao giờ 3 5 năm có kết quả hay không nhưng nếu chúng ta thực chiến thực chiến không phải lướt sóng các bạn nha thực chiến không phải là lướt sóng là thực chiến cho các bạn biết hiểu rõ là có thể có như giai đoạn chu kỳ thị trường trong 6 tháng các bạn sẽ đầu tư trong 6 tháng có giai đoạn thị trường trong một năm các bạn đầu tư trong một năm có giai đoạn thị trường trong khoảng một năm rưỡi các bạn đầu tư trong một năm rưỡi nhưng có giai đoạn thị trường nó chỉ trong gì ạ hai tháng thì các bạn đầu tư trong hai tháng nên các bạn hiểu đơn giản là gì ạ sẽ có những cổ phiếu trong khoảng 1 đến 2 tháng nó kết thúc có những cổ phiếu nó đạt 6 tháng kết thúc có những cổ phiếu được một năm nó kết thúc nên chúng ta cần phải thực chiến chứ không phải là đầu tư mãi mãi đầu tư một hai năm hoặc là chẳng biết khi nào bán nên đây là và các bạn cần phải gì ạ hiểu rõ rằng là nếu chúng ta đầu tư chứng khoán cái việc đầu tiên là không biết là chu kỳ thị trường không biết là dòng tiền đi theo cái phân khúc nào không biết thời điểm nào chúng ta đầu tư không biết thời điểm là chúng ta bán cổ phiếu không biết là chúng ta nên tham gia thị trường lúc nào và không biết rằng là chúng ta quản trị rủi ro sử dụng vốn như nào thì chúng ta biết thấy rằng chúng ta phải trải nghiệm trải qua rất là khó thì các bạn biết rằng là hôm trước đọc một tờ báo tờ biết một tờ báo thì dũng biết rằng là để chúng ta hiểu đơn giản là, là nếu một cái giả sử một cái tài khoản á, theo các bạn ấy rằng là nếu chúng ta đặt ra câu hỏi là một cái tài khoản mà một cái tay đầu cơ gì ạ à? đầu cơ họ làm giá cổ phiếu thì các bạn biết là họ làm như nào các bạn hiểu rằng là họ làm như nào thì nếu chúng ta biết rằng là họ có phải mở họ một người làm hay nhiều người làm thế thì câu chuyện ở đây là nhà đầu tư chúng ta là cả nhà đầu tư cá nhân mỗi người thì có cảm xúc khác nhau như nhà đầu tư tổ chức là họ thì có thể mở bao nhiêu ạ hàng chục hai chục hàng trăm cái tài khoản khác nhau và một nhà một người duy nhất điều khiển ạ một người duy nhất điều khiển ạ nên một người duy nhất điều khiển chân hàng trăm hai trăm cái tài khoản đó thì họ có thể điều khiển chúng ta theo hướng của họ một cách đơn giản dễ dàng nên chúng ta không hiểu rõ được nguyên lý của nó thì các bạn sẽ gì à? chỉ là kêu cho cáo ăn thịt thôi thế thì uh, mong rằng là sẽ được hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có buổi sáng đầu tư đạt được kết quả xin cảm ơn rất nhiều